mời các bác ờ, thưởng thức cái trái cây sử dụng Silic Tân Phát ạ. nó sẽ tốt dần. Em Hôm nay là Đại hội làm vườn tỉnh Bắc Ninh. Đại hội Hội nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh. Công ty Tân Phát đã trưng bày gian hàng và sử dụng phân bón Silic Tân Phát để mọi người là thưởng thức. thoáng này Còn ơi, của em đâu? Tìm mình lại là không có Hoa. Vâng. anh đừng vâng. quay mặt em vào đấy thì vừa ấy anh quay nó mặt em thôi Xin mời ờ, các chị em và ờ, các bác là cô Thị Hiên ạ. Đâm đâu, tôi Đây, ăn ra rượu. Nằm mấy miếng. tôi rất mừng là Bắc Kinh đi, sớm một bước trong cái sự à, chiến lược trong cái còn trên bàn chúng ta đều thấy cái rất là màu sắc đẹp ra đẹp hương vị rất là ngon tôi rất tin vào cái phát triển phần lợi của Bắc Giang là Bắc Ninh là rất gần thành phố Hà Nội và cái nhu cầu cao cấp luôn luôn thiếu không chỉ các bánh đó là lên nhu cầu hơn nhất ngày hôm nay chúng ta đang thực hiện ba bước để chúng ta phát triển nhanh hỏi chút cái phân bón ở ngoài kia quay bé bé rồi cái đấy là bán hay là quảng cáo sản phẩm anh? À, đây là quảng cáo sản phẩm. Nếu mà vâng. ai không mua cũng cũng bán. Đấy, ai mua cũng bán. Quảng cáo sản phẩm. Vừa bảo là tí nữa bán thì cháu mới có phân nhớ này. À, dạ. à, thưa bà Vân là bà đã thưởng thức trái cây và sử dụng phân ờ, bón Silic phân Phát thì bà có thể là đánh giá cảm nhận trần, trần, chung đó. À. Thế mới bảo là vừa bảo tí bán cho em mới gói phân. <laughs> Phúc vâng. rồi, Phúc quản lý. Đúng rồi, vâng. Anh, vâng. Thôi bắt tay ngoài được. Nhưng mà đang ăn này cũng vâng. quay được không? À, thưa thưa ông hỏi đã, thưa thưa ông hỏi đã nhiều năm là ông đã đồng hành cùng với ở Silic Tân Phát anh à, xin xin ông à, à, đã cảm nhận cái trái cây dùng phân Silic Tân Phát thì ông đánh giá thế nào ạ? Thôi nhưng một thứ nhất là mẫu mã đẹp, vâng. thứ hai là chất lượng quả ăn là rất là ngọt, thơm ngon. Vâng cảm ơn ờ, công ty đã giới thiệu sản phẩm rất có ý nghĩa chào mừng lão rồi vâng. cũng mong muốn rằng là trong cái thời gian tới thì là ông cùng với cả ờ, mọi người trong cơ quan đã ủng hộ cái sản phẩm này vâng, vâng. để đưa cái sản phẩm này tới bà con nông dân được ờ, rộng khắp hơn đó. cảm ơn vâng xin cảm ơn ông lấy từ cô cô độ khoảng hai chục gói nhỏ mà về còn nẻ thì là nói nhau thật chị Thuyên ơi chị Thuyên ơi chị Thuyên ăn đi đã đây trăm mười à diện thơm nức lở lòng người ngon ngọt mã đẹp và đặc biệt là được thu trợ phụ khoảng một tháng so với dùng phân bón thông thường và sản phẩm của chúng tôi gồm còn có những trái cam cam canh dùng phân bón silic tân phát bắc giang rất là ngọt thơm đặc biệt là giảm sâu bệnh tới 80% và những trái chuối dùng phân bón silic 100 quả như một đều quả xanh quả đều mã đẹp nhìn rất là hấp dẫn đây chuối dùng phân silic đây ạ bên trong đấy những trái chuối 100 trái như một mã đều rất đẹp đấy tức là những trái cây dùng phân bón silic thì tạo ra một cái mẫu mã rất là đẹp hương vị thì rất là ngon thơm và đảm bảo là vệ sinh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tới 80% tức là giảm sâu bệnh trên các loại cây trồng tới 80% và những trái cây sử dụng phân bón silic tân bắc giang ví dụ như dưa kim hoàng hậu dưa này đang có giá trên thị trường là 40.000 đồng trên 1 kg và dưa này được trồng ở tại Nghệ An của tỉnh Nghệ An và đã được trưng tập về đây để phục vụ cho à, đại hội đại biểu của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. ba những trái đu đủ, cà chua, ổi, rồi dưa chuột dùng dụng món xí lít tân bát bắc giang thì rất là giòn ngọt mã đẹp Và sau đây thì chân, xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu đến với gian hàng ăn thử sản phẩm dùng phân bón Sinington các bắc giang tại đại hội này để các quý vị cảm nhận được cái chất liệu hương vị sản phẩm nông sản dùng Sinic ngon, hấp dẫn và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm như thế nào nhé. Đúng, trái chuối đẹp này, một trăm quả như một này. ngon. Này, trông cho xin cái quả dưa nhá Ngon đấy. Đây kim hoàng đậu đây. Ăn dưa cho đủ dưa. Tuyệt vời. Sản phẩm của chúng tôi rất đẹp, hấp dẫn, ngon và giá trị dinh dưỡng cao các bạn nhé.